What's up những người anh em và chào anh em trở lại với kênh của Android Gameplay Ok thì chúng ta ngày mai sẽ cùng tham gia một cái thử thách đó chính là trong cái sao Ok thì à, thử thách này sẽ là sao nhỉ? À, thay đổi vũ khí trong 10 giây dễ chung không nhớ nhưng mà đấy tao rất nhiều món này Uầy. nên chọn cái này ở cái này đi tí cậu sẽ rõ nha còn tôi đầu tiên là rồi ờ, hỗn được hỗn giữa range và mọi thứ chúng ta trò này đó chính là mỗi một giây nó sẽ thay sẽ thay tổng khoảng ờ, những khí khác nhau còn không? các bạn chỉ cần chú ý trong mười giây nữa là sẽ gặp vũ khí khác xuất hiện nói chung là nó xuất hiện trong vòng theo tuần tự và ngẫu nhiên luôn đấy ừ. nó sẽ vòng một xe một mạch nó trốn hết tất cả các vũ khí của các bạn và các bạn sẽ gọi là gặp những ờ, vũ khí vũ khí khác nhau đấy bạn thấy không mười giây sau tôi được kiếm ra được kiếm nguyên các bạn má là chí chết ui trời về phát kiếm gần rồi rồi năm hao ui Rêu ra sẽ chơi đùa mà bỏ lại đồ trong suốt một trận các bạn Nói chung là khá là lâu Ok Đấy, thấy không? Tôi vừa đổi sang một cái giả à, beng xong rồi đổi sang một cái à, gì nhỉ? Rồi ra được cung bộ binh À có cái cung cái cung bộ binh này tôi nhớ là đúng rồi chí mạng rồi đấy sao chí mạng luôn chí luôn ôi trời ơi là cung ba ba ba tên các bạn là cung ba tên đấy cung ba tên chất cung thường một cung kép à chúng này ok cái máy xuống xuống nó bắn được rồi rồi mươi thằng ui yeah láo này quên tôi đổi sang cái cái gì Ủa đây rồi Ủa sao công ty là khu nhà tù để để, có cái, cái cái con này các bạn Rồi mà cái cái kia này cái bia kia là thì không có ở đây đâu Thế Đổ rồi ha Đổ trên cái cái kia kia chơi A few moments later ôi rồi ôi ôi rồi Tại với cái chèn lửa các bạn chèn lửa đỉnh phết các bạn ơi nhưng mà thực chuyện tôi đang gặp khá nhiều vấn đề là tôi bị ăn đòn liên tục luôn đấy ui rồi rồi rồi em xin lỗi em xin lỗi xin lỗi em xin lỗi ui giời chí chết chí ngủ rồi mẹ ôi trời gà thủ thế rồi ôi ôi ôi cái đéo gì mày chết chết chết ui mẹ bút mẹ một chút khác này phát phát ui rồi mình ngủ mấy chứ không tưởng không ok và sau khi bị ăn đòn dữ dội thì cũng cũng ra được vỗ đầu tiên vỗ này là cố ờ, đi ăn mà tôi sẽ đánh bại nó có nghĩa là dừng lo lại thì uh, Ủa Chỉ đằng sau đó phết các bạn à, Chết mẹ Tôi tôi không nghĩ một ý. Giờ tôi sẽ lại cầm cái kiếm động chống nguyên này Đánh nhau Ui Ui chết mẹ sự Nhé cái đòn đấy nhỉ Ui tại sao tôi không nghe cái đòn đâu Nó biết là hiểu Ui, giờ đánh nhau nhau nhau Đưa vào đây, hay lắm Vào đây bạn ơi vào đây này bà phát đỡ quá đỉnh luôn ui rồi bạn đánh nhau đánh nhau đánh nhau ui đúng cái này hơi đau nhá đánh nè ui trời ơi đau <laughs> cái gì quả mặt nó buồn hết sự ok sao gì ý kiến không rồi thì quay chúng cái video phế vật Ôi Anh căng nha Ôi tôi ừ, chém bằng được rồi ui hay chúng ta đã gọi là đánh được con này rất dễ dàng thôi không gì khó cả ok cb màn tiếp theo nha vâng như thế mới kẻ em thời gian the keeper. vào đây bạn ơi <laughs> trời ơi thấy không nó nó đánh nó nó nó ra mình cả phi tiêu nên là tôi còn tránh được rất đơn giản đâu wow. ui chết mẹ bạn đây, cái này kiểu tôi có cái lỗi các bạn kiểu như là xanh kiểu như bởi vì là tôi đánh chậm tôi không tôi để ý vào đâu ok xin lỗi các bạn nhưng mà thực sự nó khó quá <laughs> khó quá ta là nè ui ui không đó là cái đoàn này các bạn mẹ cách này thì đánh tao thì tôi cần hai cây rồi cái ẩn búng để bay màu như vậy đấy nghe đấy ui nào tôi đòn này tôi rất là mượt các bạn hiểu không cái đòn này ở đòn khúc khác rồi nó chống phải ở mượt ui bữa được bữa được ui bạn ơi bạn cười gì bạn ơi yeah à, tôi đã thắng chưa ra keeper với AZ hơn còn còn đang một tí Vâng, người nhớ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay là sẽ là The Hand of the King Bàn tay của Đức Vua Tôi sẽ nói Trời đá Ui Nhiều móng đôi đập Đấy Ui Ui Làm nào Như nào Kinh, kinh, kinh, kinh, kinh, kinh, kinh, kinh, kinh, kinh, thì kỳ mạnh quá Tôi sợ lắm thật sự luôn anh thấy tôi cả bu Ok Nó sẽ đánh tiếp con này Quân trả trúng dính rồi Đã không phải no hiểu không Trả trúng dính Ui ui ui Ui trời ơi mất máu cái này Ok Nó thắng thời gian là kinh nhanh hơn phải được thắng thời gian kipper các bạn ạ đây rất là dễ dàng thôi ok và chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua những mốc khác ok bạn ơi và vâng, sau khoảng bảy bảy bốn chín lần chiếc thì cuối cùng tôi cũng đã đến rồi tôi sẽ đến đầu chung quế của trò chơi hôm nay của hôm nay và và sẽ đầu collector, và vẫn với um, giờ chúng ta 10 giây thay một vũ khí đấy tôi sẽ phải đối đầu với nó mà cho chơi rất là mệt rồi nhưng mà nhưng mà đánh đánh rất đau vâng tôi đang dồn một lượng sát thương kỳ lớn ui rồi ôi không thể đỡ được đoàn này cảm giác khó chịu nhỉ ui trời bạn tưởng mọi hãng mình rồi anh em nó bom tưởng có ra tay kia mới đây ui rồi ôi được đúng cái món này cứ áp sát trường lại để, à, để ăn chí mạng thôi rất đơn giản nó không lòng vòng ui ui qua đây và đấy không à? đấy thanh niên kia nó nó nó nó, nó, nó, nó. gọi không ý gì gọi phải tua lại bài đấy trước nhá nó ngồi lắc lắc lắc lắc thanh niên không thấy anh ảo thực sự luôn ok ui ui ui mày, trong là kiếm quyền này bạn này đấy là trình tự này thi tí nào có kiếm quyền các bạn ạ tin thảo Tiếng Nguyên Ui trời ơi Bỏ mẹ ơi Rồi mọi người chơi chiến thắng này Ờ thay đi khè lửa bạn Thay đi khè lửa Thay để đình đình đình tạo lửa Không tạo lửa Ui ok ui, ui, ui, Uống uống yeah Quá tuyệt vời chúng ta chiến thắng nha mày ơi Quá tuyệt vời luôn Và ta đã hoàn thành thách ngày mai còn và thách mới dây một vũ khí Ok thì các bạn đã xem video này và đừng quên like, share và subscribe cho gameplay nha và có sẽ động lực lớn để mình ra nhiều video tiếp theo bye bye